ủa hả sao có con lưu đây nữa chạy chạy chạy chạy <laughs> con lưu con lưu chạy chạy bông bông bông ủa trời đất ơi ủa xem làm gì em ở đây một mình vậy em đâu phong đâu sếp để em ở đây vậy hả Ê, Simmy ơi, tôi không phải là bông, tôi là phong ừ. cận nè Bà có nghe tôi nói không vậy? Trời, không ai nghe mình nói Trời đất ơi, mặt em xanh sao quá trời luôn <gasps> Có khi nào em chưa ăn gì hết đúng rồi đúng rồi chưa ăn gì hết đúng rồi đúng rồi trời đất ơi chị cái mặt xanh sao ôm ngắt này là biết là sợ ăn chăn gì hết trơn này cũng sụp kỳ ta sao bông đâu sẽ để em bé ở đây thôi bông bây giờ em về nhà chị nha để chị cho em ăn nha chứ mặt em xanh sao quá ok à. ok được được ừ? đói bụng quá đói bụng quá được à, được đi theo chị đâu, nha đi theo chị nha đây okay. đây đây trời đất ơi thường dễ sợ luôn có con mèo sao sao để đi lông nhông gì trời may qua đi qua nhà chị nha cuối cùng cũng gặp được người tốt mấy bạn ơi may quá rồi bé bé bé bông đợi chút xíu nha được không Ok ok trời đem đồ ăn ra cho tôi với Ôi, May quá bạn ơi Cũng may là trong làng mình vẫn còn một người tốt bụng Đó chính là Simmy Ông ơi kiểu này là thế nào mình cũng chết đói cho mà coi Đây quá. cho anh cho anh cho Bánh ngọt nè với trà nè Đấy Đó. Trời ơi, bánh bông lan và trà đào Trời trời Cuối cùng cũng có bữa ăn ngon rồi mấy bạn ơi Mừng quá, cảm ơn, cảm ơn Simmy Năm năm Rồi, rồi, rồi Thôi bây giờ em ngồi đây xíu nha Chị vô chị lấy điện thoại chị gọi cho Sam với gọi là Phong thử Không hiểu sao để gọi là bé bông ở nhà mình nữa À lộn ở ngoài chứ Thôi, đợi chị xíu nha Trời ơi, may quá bạn ơi Simmy gọi điện cho Sammy rồi Kiểu này là Sammy nghe nghe tin là bé bông bị bỏ rơi ở ngoài đây thế nào Sammy cũng sẽ về nhà liền ngay lập tức à, vậy thì mình sẽ không lo mình sẽ không lo là là là bị bị biến thành mèo nữa mình chắc chắn rằng Sammy nhìn thấy mình Sammy sẽ hiểu rằng mình chính là Phong Cận bởi vì Sammy là một người rất là hiểu mình cho nên là dù mình đang ở trong thân xác của bé của của bé bông thì chắc chắn Sammy vẫn sẽ biết mình chính là Phong Cận hey, Kỳ này chỉ có mỗi mình Sam mới có thể giúp được mình thôi May quá Hy vọng là Simmy gọi điện cho Sammy là Sammy sẽ về nhà liền Thôi, thôi ngồi đây đợi tiếp vậy Bông ơi Trời ơi chị mơ vừa gọi cho Sam xong nè Bông Ủa Bông ơi Có không Chà tính là mới ngồi đây đi đâu mất tiêu rồi uhm, À chắc là mẹ Bông về nhà rồi các bạn ơi Ai, Thiệt tình á hmm, Mình mong bé Bông sẽ được ăn no đầy đủ các bạn ơi à, Lại nhìn mặt xanh xao lo quá trời của đất luôn á nhanh lên trời ơi nhanh lên trời ơi ngon trời ơi việt nam gây xình bồi lên luôn việt nam gây xình bồi dừng thắng lại u u u anh trai anh trai anh trai thấy gì không anh trai em trai cũng thấy cái điều năng thấy đúng không em trai đúng rồi đó anh trai ở đằng kia có một con mèo kìa em em trai mình sắp vào rồi đúng rồi mình chấp vào rồi con mèo này có có vẻ như đó là mèo cứ là quý tiền luôn đó anh trai bây giờ mình mà bắt nó một à. cái là hơi bị nhiều tiền luôn đó bắt nó đi anh trai ở đây mình vụ bắt đó đi chờ đó chờ đó nhảy đi anh trai chạy mình chạy mình chạy đi từ từ thôi đi từ từ thôi đi từ từ thôi bây giờ anh đếm một hai ba là anh em mình lao vô nha được luôn anh ơi ấp sọt đó ấp sọt đó ấp sọt đó từ từ tới từ tới một hai ba vô à! Thả tôi ra, thả tôi ra Hai cái người kia, thả tôi ra Tôi không phải là mèo đâu, tôi là con người đó Hai người bắt cóc tôi là hai người gọi là phạm pháp đó Thả tôi ra <laughs> Trời hôm nay bắt được mèo Đã quá em trai ơi Trời ơi đúng rồi á Trời dình mãi mới bồ được cái con mèo này nó đúng quậy luôn đó anh trai Giờ làm gì với cái mèo bây giờ Nhìn con mèo này mắt xanh nè Trời đảm bảo mèo hiếm luôn nè Giờ mình nên bán thì mình nên bằng hồi đây Em, trời ơi, bây giờ tính ra con mèo đó hôm qua là em nhìn thấy nó là em đã, đã me me là muốn ăn thịt nó rồi Nhưng mà nhìn cái con mèo này nó bé lắm Anh không bo hay bây giờ mình mang bán nó đi anh trai Ồ nhưng mà đem bán người tiếc lắm Ví dụ bây giờ mà mình bán được giá cao thì ok Giờ đem ra mấy cái chợ đầu mối bán nó bán được giá sạch à ơi à, bây giờ mình qua mình nói với nó là mèo này là mèo Dubai bán được giá lắm đó Hả? Mèo Dubai á sao anh sao anh biết mèo Dubai Trời ơi anh nhìn nó kìa Con mèo này nó có mặc quần áo đó mà quần áo thì là gì là mèo của người nhà giàu mà người nhà giàu ở đâu ở Dubai what the hell ủa mà là ngay ưu tiên tặng người nghèo mà ừ ha ừ nhưng mà người ta đâu biết miền bắc ở đâu đâu mình cứ nói mèo dubai được rồi trời mệt quá ờ ha cũng đúng ơi quay qua hỏi nó coi mèo ở đâu vậy ai mèo có mèo ủa mà có mèo mới nói không vậy ai biết đâu ờ mình có biết đâu Thời luôn á, tôi chưa bao giờ tôi thấy hai thằng hai thằng chậm nào ngu như hai ông này luôn á. Trời nghĩ sao mà mà nghe nghe nghe được con mèo nói chuyện. Tính ra tôi nói chuyện nhưng mà mấy người này chỉ tàn nghe tôi kêu meo meo không à. trời tức quá bây giờ bây giờ không thể nào kêu cứu được, không ai cứu được tôi luôn á. Trời bực quá à. Em đây. Hả? Nó kêu meo meo meo kìa. Thì con mèo không kêu meo meo chẳng lẽ nó kêu gông gông gông ở bên Ôi, hỏi mệt quá ông nội im lặng tôi đi nhức đầu quá trời ơi có ai không cứu tôi với à, trời ơi cứu tôi với có ai không làm ơn đến đây cứu tôi với mấy ơi mọi người ơi trời ơi đói bụng quá mấy bạn ơi bị nhốt ở đây lâu quá trời lâu rồi mà từ nãy giờ kêu cứu khen cả cổ họng luôn mà không có ai đến đây cứu tôi hết thiệt luôn á chán ghê tự nhiên không biết thành con mèo chi mà không biết về con bông đang ở đâu ta trời ơi bông ơi là bông ủa ủa hình như tôi mới nghe tiếng mèo kêu đúng không ta hình như là tiếng của con bông ủa bông ơi em em đang đâu vậy bông ơi ủa? ôi à thấy rồi kìa thấy kìa bông kìa bông kìa bông bông bông bông, bông. <laughs> Trời ơi may quá May quá có bông ở đây Trời ơi ơi Nhìn bông biến thành mình rồi Trời ơi trời ơi bông bông Anh anh anh nói bông nghe nè Bây giờ bông bông biến thành anh rồi đó Bây giờ anh anh chỉ bông nè Bông chạy về làng Bông kêu mọi người trong làng đến đây cứu anh nha Nha nha bông Ôi mà khoan Cũng không được Cũng không được Tính ra là bây giờ á bé bông mặc dù là hoán đổi thân xác với mình là bé bông giờ trở thành phong cận rồi nhưng mà bé bông đâu có nói chuyện được bé bông cứ meo meo meo meo không làm sao mà ai hiểu được à, vậy làm sao đây ta ừ, có cách nào cứu được mình hay không đây ừ, bông ơi bảo bông anh nói bông nghe nè bây giờ là anh bị mấy cái tên kẻ xấu này bắt rồi một tí nữa bọn chúng sẽ đem anh gọi là đi bán bán bán qua nước ngoài luôn á trời ơi trời hoặc là bán vô trong mấy cái tiệm thịt mèo á cho nên là anh sợ lắm bông ơi bông làm ơn tìm cách nào đó cứu anh với chứ anh không muốn bị làm thịt đâu bông ơi anh hứa là từ nay anh sẽ thương bông anh sẽ gọi là nấu đồ ăn cho bông ăn hàng ngày anh sẽ không gọi là không ờ, gì ta không bỏ rơi bông nữa làm ơn cứu anh với bông ơi đập không có được đâu đập không có được đâu cái cái lồng này nó bằng sắt mà làm sao đập được bây giờ bông mau mau mau mau đi tìm cách cứu anh đi đi đi đi đi, đi. nhanh lên không thôi mấy tên này phát hiện giờ đi đi tìm tìm tìm tìm cách nào giúp anh với nhanh lên nha đi đi đi đi cẩn thận nha trời ơi bạn ơi không biết là con bông này nó có biết cách cứu mình hay không đây chứ nó chỉ là con mèo thôi nó không nó nói chuyện đâu được đâu đâu có ai hiểu đâu nhưng mà hy vọng là nó nó nó sẽ giúp được mình trời ơi tôi không muốn bị bán vô tìm thịt mèo đâu ơi hai người kia làm ơn thả tôi ra đi mà không cho tôi ăn cũng được nhưng mà ít nhất phải cho tôi đi toilet chứ mắc toilet quá làm ơn thả tôi ra đi ơi em cay với con mèo này sáng giờ nó kêu gào ngào quá em làm bịt miệng nó giùm anh đi Trời ơi nó eo kêu mà muốn điếc cái lỗ tai luôn Trời trời anh để em uống mấy con mèo này là nghèo em ơi Trời Ê, người ta mắc toilet mà Ôi, toilet rồi, tôi toilet không, toilet không, tôi toilet không. Ơi, xin xin xin xin xin xin lỗi, xin lỗi, đừng đừng đừng đừng đừng quấn tôi, tôi tôi tôi không tôi không không la nữa, tôi không la nữa. Ôi trời mấy người này ác quá cầm cầm cái khúc gỗ to đùng luôn đập vô đầu mình cái chắc mình chết luôn á nè nha quấn tôi mà tôi bị cái gì là là, là không xong với sammy nha sammy đánh hai người luôn á ấy à ấy à đâu quá ui trời trời ui trời đau quá bạn ơi thôi mình phải chấp nhận sự thật thôi mấy bạn ạ à có lẽ đây chính là số phận của mình rồi hey, bé bông thì làm sao mà có thể cứu được mình chứ mặc dù là nó biến thành người rồi nhưng nó đâu biết nói chuyện đâu làm sao nó cầu cứu làm sao nó báo công an được bây giờ mình xác định là mình bị một là bị mang vô trong ờ, quán thịt mèo hai là mình sẽ bị bán qua bên nước ngoài các bạn ơi hey, mấy cái tên trộm mèo này ác độc thì chứ bắt mèo của người ta xong đem đi bán trời ơi trời chắc là mình sẽ vĩnh viễn trong thân xác là một con mèo rồi mình sẽ không được giải cứu đâu <laughs> Trời ơi tôi nhớ Sam quá <laughs> Ủa hình như mình mới vừa nghe tiếng của của của bé của bé bông thì phải Vậy là bé bông đến cứu mình rồi bạn ơi Bông ơi bông ơi bông bông Ủa, à, bé bông kìa bạn ơi Ủa mà khoan bé bông đang đứng chung với ai vậy Ủa gì đây cái gì mà có voi cọp sư tử rồi cái gì mà rắn rồi chim đại bàng gấu rồi kiểu ngựa vằn nữa cho cái gì mà nhiều động vật vậy uh, wow, Trời ơi bạn ơi Như vậy là bé bông gọi là ngày xưa bé bông có kết bạn với những con vật này Cho nên là bây giờ bé bông kêu mấy con vật này đến giải cứu mình Trời ơi không ngờ bé bông chỉ là con mèo thôi mà mà bé bông quen với sư tử cọp beo rồi gọi là dôi luôn bạn ơi ghê thiệt chứ Bông ơi anh bên đây nè qua cứu anh với bông ơi Ủa cái tiếng gì nó ồn ào vậy em trai Ủa cái tiếng có gì nó kêu dữ vậy trời Ủa cái tiếng Ôi ôi ôi em trai Danh ca ủa tại nào vậy trời đất ơi cái gì ấy vậy rồi là cọp xong rồi thì uh, tây đắc một sừng bò gì hưu hưu hổ gì ồ nhiều dữ vậy ủa thằng nhóc mày là hú tháo đi tùm lum với hú giật kỳ ôi có khi nào là cậu bé gừng xanh trong bên trái Trời ơi cậu bé rừng xanh gì gì mà trông trông trông kỳ quặc như vậy. Ủa trai ơi, bây giờ nó nó nó nó dắt nguyên một bầy thú như vậy giờ mình mình làm sao trai? Ê, có, ôi có khi nào nó đi tới nó cứu con mèo này không? Hả? Nó cứu con mèo đấy à? Chết rồi, Tớ bây giờ mình ở hai bên đâu chúng nó cùng một bọn sao giờ là sao? Giờ làm sao vậy anh? Ê nó tới nó chạy rồi. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy lẹ chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Trời trời trời trời trời chết rồi bây giờ hết hết đường rồi chạy sao rồi anh trai ơi ừ, trời phải nhảy xuống thôi chứ giờ sao đứng đây hồn mấy con đồng nghiệp nó hút mình chứ? ừ ôi nhảy nhảy nhảy xuống đi ôi trời nó tao giờ Trời ơi hay quá Bông ơi không ngờ Bông lại kết bạn với nhiều bạn bè đó như vậy Nào là dâu cọp sư tử kiểu sống đầu mấy con mấy con này đến đuổi hai hai hai thằng trộm đi hết trơn luôn rồi Trời hay quá Bông ơi Trời ơi lại cứu anh với Bông Cứu anh với cứu anh với Trời cứu anh cứu anh à, Rồi ơi trời ơi cảm ơn nha Thoát rồi thoát ơi ủa mà khoan cái gì mà ghê vậy cái gì đâu mà bé bé bé bông có kết bạn với cái gì đây cái này là con gì đây con bò tót đúng không thì có con cọp nữa nè rồi ờ, chim đại bàng rồi ngựa vằn các kiểu nữa trời ơi ủa bông em làm cách nào mà em kết bạn được với mấy người này hay quá vậy hả À hóa ra như vậy Ui trời ơi bạn ơi Thì ra như vậy nha Mình nghe được à, bé bé bông bảo như thế này nè Là bởi vì á mấy con vật này là mấy con động vật hoang dã Cho nên á là bọn nó gọi là đi kiếm đồ ăn rất là khó luôn Mà bé bông thì rất là tốt bụng Ngày nào bé bông cũng lấy đồ ăn của bé, của, của, của, của bé bông á Đem ra chia chia cho mấy con này ăn chung Trời ơi Bởi vậy cho nên là bây giờ bọn nó kết bạn chung với bé bông luôn rồi Mà may ghê luôn á Là mặc dù là bé bông đã hoán đổi thân xác với mình Bé bông đã biến thành phong cận rồi Nhưng mà những con vật này vẫn có thể nhận nhận ra đó chính là bé bông ui trời ơi mừng ghê luôn trời ôi trời ơi may mà có bông không thôi là anh sẽ bị hai ăn trộm bán ở bên trung quốc luôn trời nhưng mà ghê nha không ngờ là bông kết bạn với cả sư tử voi đổ kiểu đồ luôn nhưng mà lần sau ờ, nhớ là là kết bạn hay kết bạn nhưng mà đừng có dẫn mấy mấy mấy bạn này về nhà nha bông mấy bạn này mà về nhà là phá banh cái nhà anh luôn á bông ơi nha nha <laughs> ok rồi mừng quá thôi rồi bây giờ bọn mình về nhà thôi bông ơi anh không muốn ở ở ở tại chỗ này ở đâu chỗ này nguy hiểm quá thôi về về về <laughs> trời ơi mừng quá được cứu rồi <laughs> Ôi, trời ơi mừng quá các bạn ơi cuối cùng cũng được về nhà rồi mừng ơi là mừng luôn á trời Hay như vậy á là mình sẽ được gặp lại Sammy rồi mình cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ gặp lại Sammy chứ thôi về về nhanh nhanh bông ơi về về về về về thôi uh, về nhà thôi ơi, chuyện gì vừa xảy ra nữa vậy trời à, Đau đầu quá à, Ủa, khoan từ từ Ui, trời mấy bạn ơi Mình, mình đã quay trở lại thành phong cận bình thường rồi nè Ui, trời ơi, mừng quá Trời ơi, vừa rồi hình như là sấm sét mới, mới, mới vừa đánh đánh chúng mình cái giờ cái mình mình với với với, với bé bông trở lại bình thường rồi hay sao trời ui mình trở lại phong thành thành phong cận bình thường rồi ôi bông ơi bông bông ui, bông ơi em em có sao không bông tỉnh dậy bông ơi tỉnh dậy tỉnh dậy wow trời mừng quá bông ơi anh với bông được trở lại bình thường rồi yeah. <laughs> trời mừng quá bạn ơi ôi, ôi khoan khoan từ bây giờ vẫn còn đang trời mưa chạy chạy vô nhà nhanh lên mong ơi không thôi tí nữa trời mưa sấm sét đánh thêm lần nữa là anh anh với em bị hoán đổi tiếp á chạy vô nhà chạy vô nhà Ui, trời ơi mừng quá mừng quá trời thôi thôi dẫn dẫn mấy người bạn của em vô trong nhà đi không thôi trời trời mưa tội nghiệp mấy bạn ok từ để đập cái cửa ra nè mấy bạn ơi mấy bạn chui đây nè mấy bạn ok từ để mình đập cái cửa ra cho mấy cái bạn này chui vô trong chung mấy bạn ơi không thôi là trời mưa tội nghiệp mấy mấy cái bạn này ok đập ra đập ra đập ra đập ra rồi đi vô vô vô đi vô đi các bạn vô đi ok Trời ơi mừng quá bạn ơi Cuối cùng á thì mình cũng đã được giải thoát Gọi là trốn thoát khỏi những cái tên bắt cóc uh, Gọi là động vật Và mình còn gọi là sao đâu Mình mình mình còn được trở lại thành người bình thường nữa Mình không bị biến thành mèo nữa bạn ơi Mừng ghê luôn á trời Thôi được rồi bông ơi anh nói bông nghe nè anh hứa từ nay là anh sẽ thương yêu bông anh hứa là anh sẽ thương yêu cam luôn anh sẽ không gọi là bỏ rơi hai đứa nữa sẽ không ham chơi mà để bỏ đói hai đứa nữa anh cảm thấy gọi là có lỗi quá nhờ có bông mà anh mới được cứu thôi được rồi những người bạn của em á cứ kêu mấy người bạn của em lâu lâu cứ tới đây anh sẽ mua đồ ăn đãi mấy người bạn của em ăn luôn nha ok nha trời ơi mừng quá bạn ơi hey, ok bạn ơi như vậy là mình đã có thể trở thành người bình thường rồi mấy bạn thấy gọi là câu chuyện này của mình mình có vui không nào chứ mình thấy là cái câu chuyện đáng sợ quá mình bị bắt tùm lum la thứ rồi bị biến thành mèo nữa hay ok nhưng mà nói chung là cũng đã trở thành người bình thường rồi cho nên là khá là vui rồi và mấy bạn thấy video này như thế nào nếu như các bạn thích video này đừng quên hãy để cho phong một like